tôi đã làm ra rất là nhiều những cái bộ hồ tài xỉu rồi thì hai cái bộ hồ tài xỉu này nó là hai cái bộ hồ tài xỉu mà tôi cực kỳ tôi ưng ý Đấy. cái tỷ lệ bộ hồ nó đi khôn rất là cao nhá bộ hồ tài xỉu cây này tỷ lệ đi khôn rất là cao đấy và cái bộ hột 2020 cái tỷ lệ mà anh em giữ tài giữ xỉu cực kỳ cao luôn nhá đấy, anh em nào đã dùng qua rồi thì anh em biết Đấy, đây chính là cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi muốn cung cấp cho anh em hay muốn bán cho anh em Đấy, bán cho anh em nào làm được cái anh em đi lắc tài xỉu anh em sở hữu những cái bộ hột tài xỉu ở bên tôi thì anh em sẽ có những cái phần trăm thắng rất là cao Đấy. thì ờ, cái bộ hột bên tôi mà cung cấp cho anh em thì là hoàn toàn là không tang một trăm phần trăm không tang nên là tôi cũng không cần phải thử cho anh em cái tăng tích của nó làm gì đấy nếu mà có tang 1 đến 10 cho anh em luôn nhé đó thì thì à, bây giờ tôi vào tôi sẽ chia sẻ cho anh em đấy, chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu đấy, cái bộ hột tài xỉu mà mới nhất ở bên cơ sở tôi đấy và chia sẻ cho anh em cái cách lắc của cái hai cái bộ hột tài xỉu này Đấy, hai cái bộ hột tài xỉu mà tôi cực kỳ tôi lưu ý nhá Đó. thì anh em theo dõi cái video này thì anh em thấy được cái bộ hột tài xỉu nào hay một trong hai cái bộ hột tài xỉu này mà nó hợp với anh em Đấy, hợp với anh em hợp với sân chơi của anh em thì anh em cứ liên hệ với tôi cứ liên hệ với tôi nha đấy thì trước tiên tôi vào tôi sẽ thử cho anh em cái bộ hột tài xỉu cây trước đấy cái bộ tài xỉu cây này thì là anh em à, coi video rồi thì anh em thấy bộ hột đi cực kỳ đều đó. cực kỳ đều và cái à, tỷ lệ ra bảo của cái bộ hột này cũng khá là cao xỉu này tài này xỉu này Đấy, tài 11 này xỉu này Đấy, tài này Đấy, xỉu này. anh em thấy không bố đi cực kỳ đều luôn nhé Đấy. thì anh em có thể giữ tài giữ xỉu được Đấy, giữ tài giữ xỉu thì rất đơn giản thôi đó xỉu này Đấy, xỉu này đấy, xịp đấy, đúng không anh em nó rất là đơn giản thôi đấy, anh em chỉ cần sở hữu cái bộ hột thì là anh em có ngay cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu cây này đấy và tiếp theo là cái bộ hột tài xỉu 2020 đấy. thì cái bộ hột 2020 này khi mà anh em chưa cần đến cách lắc của tôi thì anh em cứ lắc đều tay thôi là tỷ lệ của nó đi đều khá là đều luôn đấy, xỉu này đấy, tài 11 này đấy, xỉu này đấy, tài 11 này đúng không anh em đấy thì tôi sẽ giữ tài của cái bộ hột tài xỉu 2020 này cho anh em bảy tám phần trăm là tài đó tài tiếp tục giữ tài cho anh em này Đấy. vẫn là 70 đến 80 phần trăm là tài đó một hai sáu à một sáu năm tiếp tục vẫn là tài nha đó đúng không anh em giờ không muốn tài nữa sẽ cho xuống xỉu nhưng mà cho xuống xỉu bằng cái cách lắc như nào đây đó chỉ cần rú nhẹ như vậy thôi chỉ cần nhích nhẹ như vậy thôi Đấy, cái bộ hột nó đã về xỉu cho anh em riêng những cái chén như này kết 80 đến 90 phần trăm đó 80 90 phần trăm đây chính là hai cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi muốn uh, chia sẻ cho anh em nào làm cái thì là anh em sử dụng sở hữu cái bộ hột hai cái bộ hột tài xỉu này anh em đi lắc thì là nó có tỷ lệ chiến thắng lên tới 7 đến 80 phần trăm cho anh em và cái cách lắc của cái bộ của hai cái bộ hột tài xỉu này nó cũng rất là đơn giản và cực kỳ dễ lắc nhá đấy video này tôi làm lên hết chào tạm biệt cả anh em anh em xem video nhớ đăng ký kênh và chia sẻ nhé